rồi cô đinh phương thủy rồi từ từ một bao gạo với một bịch à, vàng với một bịch rau rồi lấy đi chị rồi đúng rồi của mình rồi rồi ok Để kim ngân một gạo một mì à, một gạo một mì với uh, một bịch rau thanh nhân thanh nhân thanh nhân thanh nhàn thanh nhàn á rồi rồi ghi lộn tên ờ vậy đó rồi với lại bịch kia thảo Trần Thị Thảo Nguyễn Thị Em Nguyễn Thị Em Ủa con sao nhỏ xíu vậy con lấy trai có trong gia đình chung không vậy hay là riêng vậy rồi rồi à vậy đó hả rồi ok nguyễn quốc khoa nguyễn quốc khoa khoa nguyễn quốc khoa ê cô ơi không có không có không có cô rồi lê văn hòa hoài hoài lê văn hoài Nguyễn Văn Sơn Rồi Phan Thanh Thủy Rồi cuối cùng là chị à, Mỹ Nhân Dạ rồi ok chị Rồi bây giờ à, tiếp tục nha Mình sẽ à, gửi những phần quà cho mấy bạn à, sinh viên ở hẻm 15 hai bạn nam này lên dẫn trước từng người đó em lên trước đi em em trai em trai này lên trước đi người thôi rồi rồi gạo rau củ rồi ok trứng dao rồi tới em trai đó rồi mình nhận xong mình đi vô thẳng vô nhà luôn đi rồi Ờ, à, phòng 14 nè Nguyễn thì Nguyễn Nhật Phát trời ra sao mà nhận trước luôn hả rồi ok lấy giùm anh nha rồi ê mày không có phần đâu đi ra chú khác à, thí gì phòng 16 Phòng 17 Ngọc Anh Phòng 20 à, Tấn Lộc Rồi à, phòng 3 Tấn Tài rồi à, bạn à, Kim Trúc rồi Kim Trúc lên xong rồi tới à, Tú Phụng là em đó phải không rồi ê mà em có phần đâu con kia con kia nó chạy lại hoài luôn cả rồi ok em rồi nhận giùm anh luôn nha Tú Phụng phải không rồi rồi ok em rồi rồi chúc sức khỏe luôn nha rồi lại nhận đi em từng người thôi từng người thôi từng người thôi để giãn khoảng cách ra ừ rồi em lấy rồi em đi vô thôi rồi xong rồi em này vô rồi đi thẳng vô luôn tới em khác vô lấy rau về mở rửa giùm anh nha rồi ok em rồi ok anh rồi chạy vô 290 món con đi bà rồi rồi lấy đi lấy đi